Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog à, ờ, Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip à, ờ, Các cháu ạ, đấy, thường ngày bà vẫn làm clip ờ, về đồ ăn khổng lồ siêu to siêu cay Nhưng hôm nay tiết trời nó rất là nóng Thì bà sẽ làm một cốc nước chè thái siêu to khổng lồ các cháu nhá Để mấy bà cháu nhà mình lúc nữa cùng uống nhá Của bà cùng với các cháu nhá thì à, bà giới thiệu với các cháu đây này Ờ, vật liệu của chiếc cốc chè thái siêu to khổng lồ bà đã đi chợ về đây nhá thì ờ, các cháu ơi đây là chè thái nhá các cháu này đấy thơm lắm các cháu ạ ngon à, đây này các cháu này đây là bột rau câu này đấy đấy à, các cháu ơi thì đây bà đã mua sữa đó rồi đây nhá các cháu này đấy rất ngon các cháu ạ à, còn đây là đường nữa này các cháu này đấy còn đây cũng là sữa sữa ống nữa này các cháu này đấy đấy à, các cháu ơi à, các cháu nhìn này các cháu nhìn chiếc cốc siêu to khổng lồ của bà này đấy à, các cháu nhìn thấy chiếc cốc của bà có ngầu không nhá <laughs> đấy thì à, à, các cháu à, xem clip của bà hôm nay thấy hay thì like và đăng ký kênh để ủng hộ bà nhá để bà có nhiều sức mạnh để bà làm nhiều clip thật hay cho các cháu xem nhá thì à, bây giờ bà sẽ đi à, pha chè nhá đun nước sôi lên cho bà pha chè nhá các cháu nhá à, các cháu ơi đấy thế là cái lồi nước khổng lồ của bà đã đun sôi rồi nhá các cháu nhá đấy, thì à, bây giờ bà sẽ cho chè vào pha, vào vào vào, vào pha nhá đấy. đây các cháu này à, các cháu ơi à, đấy ui rồi à, ờ, các cháu ạ cái cốc nước chè thái này là nó cứ lên màu xanh là được ờ, các cháu ạ chứ không thể cho nhiều được nhé các cháu nhé. thì ờ, bây giờ bà sẽ ngâm độ 10 phút nhé các cháu nhé. ngâm 10 phút thì mới được ờ, các cháu ơi bây giờ bà sẽ lọc trà lọc chè nhá đấy nào bà sẽ lọc này các cháu này đấy nhìn đã xanh biếc rồi các cháu ơi đấy À, các cháu ơi đấy các cháu nhìn thấy chưa xanh biếc y như là nước rau ngót đấy các cháu ạ à. y như nước rau ngót bà vò ra hàng ngày đấy ui ui xanh biếc là người nhìn đã mát rồi nhỉ các cháu nhỉ đấy rất ngon à, các cháu ạ à. Đấy, cuộc đời bà cũng uh, gần 60 lồi bánh trưng rồi cũng chưa bao giờ bà được uống chè thái. Thế hôm nay bà làm thì chắc là bà được uống rồi. Đấy, các cháu nhìn thấy chưa? À, các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đổ sữa vào uh, thau nước trà nhé các cháu nhé. thì các cháu ạ à, bây giờ bà lại tiếp và cho sữa tươi vào nhé các cháu nhé đấy Ui. Ừ. Các cháu ạ, màu rất đẹp các cháu ạ, đấy Đấy à, Các cháu ơi, à, bây giờ bà sẽ đi làm thạch nhé các cháu nhá Thì à, bà đổ bột rau câu vào đường, và trộn đều lên này các cháu này Ui. Ừ. Đấy, các cháu nhìn thấy chưa Rất ngon Đấy. Bây giờ bà đảo nhá Cái này là khi cho vào quá là dễ lắm không, không, không. Nó không vất vả các cháu ạ Nhưng lại, lại không, Cứ thế đổ bột vào lại đổ đường vào sau là Rất khoát là vất vả Đấy các cháu nhìn thấy chưa ờ, Các cháu ơi Đây đây cái bát nước ờ, chè thái ờ, xanh của bà đã được rồi bây giờ bà đổ vào trong xoong này nhá bà đổ vào cái xoang ờ, nước sôi nhỏ nhỏ của bà đây này đấy các cháu nhìn này đấy đấy các cháu nhìn này đấy đấy nước nó đã xanh biếc rồi rất ngon các cháu ạ đấy bà sẽ đổ bột ờ, rau câu vào bà làm thạch nhá các cháu này đấy là bắt đầu bà đổ này wow. đấy các cháu nhìn chưa à, bây giờ bà sẽ khoáng nhá các cháu nhá đấy các cháu nhìn thấy ngon không các cháu ạ à, bây giờ vào khoáng mà thấy nó rất lặng nhá đấy nó không có được uh, nhẹ à, loãng như nước đó đấy đúng là thạch có khác ối ôi đấy lặng lắm các cháu ạ à. uh, các cháu ơi bây giờ bà sẽ múc uh, rau uh, nước rau câu ra những cái khay nhá các cháu nhá đấy các cháu nhìn nó rất ngon đấy bà cho vôi đã sau ờ, cuối cùng bà lại cho nếu thừa thì bà lại cho thêm à, các cháu ơi đây là bà đã múc xong rồi các cháu ạ cho vào những cái khay nhựa rồi nhá thì ờ, bây giờ bà sẽ đi cho vào tủ để cho nó làm đông lại nhá các cháu nhá à, các cháu ơi đấy đây là thạch rau câu của bà nó đã đóng băng rồi các cháu nhá đấy xanh biếc rất ngon các cháu ạ thì bây giờ bà sẽ mang ra bà thái nhá rồi bà sẽ cho vào cái cốc siêu to khổng lồ của bà nhá Quấy Các cháu nhìn thấy chưa đẹp chưa Đây Đấy À, các cháu ơi Đấy, thế là khoảng 2 tiếng đồng hồ bà mới làm xong cái món thạch rau câu nhá các cháu ạ. Đây này các cháu nhìn xem đấy bà Thái thì hơi vụng nhưng mà nhìn cũng ờ, đẹp ta phết ấy, và ngon đấy các cháu ạ uhm. à các cháu ơi tiện hôm nay bà cũng ờ, giới thiệu với các cháu nhá thì à, bà có thằng cháu nó cũng làm youtube thì kênh của nó là thằng đút lò tivi thì các cháu nhớ đăng ký kênh ủng hộ cháu bà mới nhá để bà lại xin chân thành cảm ơn nhá thì à, bây giờ bà sẽ mang à, thạch châu nhóm thạch châu câu ra và cho vào chiếc cốc khổng lồ nhá các cháu nhá à, các cháu ơi thì à, bây giờ bà sẽ đổ thầy châu câu vào chiếc cốc khổng đồ của bà nhá các cháu nhìn này đấy đấy Ôi. Ờ, à, các cháu nhìn thấy có ngon không đấy Ôi rồi à, các cháu ơi thì bây giờ bà sẽ đổ chè thái vào nhá bà đã pha lẫn với sữa đây rồi các cháu này đấy nhìn rất ngon thì bây giờ bà sẽ múc vào và cho vào chiếc cốc khổng lồ nhá đấy ờ, các cháu ờ, sau rồi tới đây thưởng thức cùng với bà nhá đây các cháu nhìn này đấy Đấy, ngon lắm các cháu ạ à. ờ, các cháu ơi đấy bà đã đổ hết nước chè thái vào rồi các cháu nhá đấy các cháu nhìn chưa à, cái thạch này chắc là nó nhẹ hơn nước hay sao các cháu ạ thế là nó lối đấy các cháu nhìn thấy chưa nó lối hết lên nhìn rất đẹp các cháu nhỉ đấy à, thì bây giờ bà sẽ cho đá vào nhá các cháu nhá các cháu nhìn này dạ. ui ui ui đấy đấy đấy đấy đấy và cho tiếp một túi nữa các cháu ạ và cho tiếp một túi nữa nhá các cháu nhá uống cho nó mát nè dạ, các cháu ạ ui ui ui ui là vừa hay đẹp các cháu ạ nên bảo khoáng lên các cháu nhá thì à, các cháu ơi các cháu à, mình có thấy ngon thì à, tới đây sau cùng thưởng thức với bà nhá Đấy. các cháu ơi thì à, bây giờ bà lại uống trước nhá thì à, bà lại mắc cái bệnh ăn tham thì bao giờ bạn phải ăn trước và uống trước nhá các cháu nhá ờ, các cháu uống với bà nhá các cháu ạ phải hớp thứ hai mới nói chuyện được với các cháu nhá ngon lắm các cháu ạ chè thái này ngon lắm mà có vị man mát nữa các cháu ạ đấy bà cũng ờ, gần hết một đời người rồi bây giờ bà mới được uống đấy ngon lắm các cháu nhá thì ờ, các cháu ở đâu rồi tới đây thưởng thức với bà đi nhá à, các cháu ơi à, bây giờ bà lại không uống mình nữa nhá các cháu nhá thì bà lại mời các cháu hay đến nhà bà chơi cũng đông nhá các cháu nhá à, các cháu ơi Đã. Dạ! và đây uống với bà quay to đấy Nó mang bà mua Đây, ống hút đây Đây, mỗi người một cái Cháu cho que hút bà Mọi người uống từ từ thôi nhá Không lại hết đấy Mát nhở, thơm nhở Ba nó xin cốc này Đây, của em mình kiếm nha Nó xin cốc À, cháu chai vàng em trực đi Thơm lắm ạ à hai cháu ơi Ui, ngon thế thơm quá ngon hơn ở nhà ở ngoài quán này thơm thật này cháu xin ạ đúng tầm không ngọt thế. quá mà cũng không uh, mình mời các bạn uống nhá không mặn mình mời tất cả mọi người uống nhá cậu nhá ui thơm quá còn mà một chút quá uống ống làm gì lớn rồi em uống ống hút lòng đi cháu xin đấy dạ, bài thơm lắm đây cháu bảo ăn gì cháu vẫn chưa được Ôi, cháu xin nhá ngon quá ngon các bạn mát nữa ngon quá bạn này à. bái cháu hết rồi bây giờ mang vào muỗng nữa à, các cháu uống mạnh lên nhá uống mạnh lên đi cốc này gần trăm lít cháu thêm một cốc nữa rồi mình mời các bạn uống nhá chứ uống gì nhanh thế em ăn tham ngon quá ơi, cháu xin. mai cháu xin cốc nữa <laughs> thơm ngon quá ngon nhỉ một này cháu ơi À có xin ạ Anh Hùng công thứ ba rồi đấy khiếp Ngon quá rồi. uống chanh hết Ơ nhưng chưa được ăn thái cơ <laughs> Đúng rồi mẹ mẹ mấy thái em Đấy Đúng ba ba cháu xin bà múc thả ra. Con phải đợi mọi người múc hết ở trên này con. Wow, bà ơi, cháu cháu cháu. Bà ơi. Cháu đây rồi. Cháu đây rồi. Ôi, người các bạn. Cháu thạch, cháu thạch. Ủa các bạn nhiều thạch kinh khủng luôn này. Bà cháu xin công đây bà. Bà đúng rồi. Thưởng thức luôn nhá. Luôn. Mọi người Ôi, bao, bao nhiêu người mới hết Ôi ngon quá các bạn ơi Hãy đến nhà bà Tân nhá Đấy Bà Tân bà ít ừ. lần sau bà đi chợ bà phải mua cái thìa nó dài cái cái cám ra một tí có thanh nữa uống ngon bạn. ơi hãy cho con chị con này rồi rồi thạch mát thế nhỉ em ăn chưa ăn được hạch mà phải đi chợ mua cái chiều à, cho cháu cốc mà cho cháu thấy đi à? cái cá nó dài dài hơn mút được hạch à mà ăn được hạch nhỉ cái này con đá này đây đấy đá còn ừ. thế mà à, dạ vâng. cho xin nhá ngon quá cháu thứ tư rồi ui em uống nhiều thế ngon lắm các bạn mời các bạn uống uống ban đầu có cái thìa giặt đá ngon đấy à cháu ơi cháu uống mạnh ra dạ. cháu ít thạch bà ơi ba cháu nữa mời các bạn uống trà sữa nhá Uống trà sữa Ui Ngon lắm các bạn ạ ừ, công nghiệp không ừ. Còn chị nào uống được năm ngon quá lúc không? Chị cốc thứ tư rồi. ngon quá các bạn. Ở đây em rồi mới hết một cốc. Mình bốn cốc rồi. Này chơi ừ, có khi ai. ba ba uống đi. Vâng, vâng, Còn Ba uống đi bà cứ bà tao uống được từ thôi để bà còn được uống nữa chứ uống ừ. này đá ở bên trên là cháu không ăn cháu ơi à, cho cháu ít nước này thành ngoắn rồi ngon quá luôn ngon thật đấy đấy ôi bao nhiêu uống hết chỗ này mát quá Bye. Ui, cháu cho cháu xin hai cốc đúng rồi thanh niên ăn thử có khác <laughs> cháu phải cháu phải hai cốc mới nó mới nó mới đủ liều được của cháu được rồi vàng về tối ăn ăn bữa nữa Ui. nhưng mà các bạn nhá buồn quá các bạn ơi mỗi cháu phải uống đến chục cốc à cốc ui cốc bốn rồi à, ờ, các cháu ơi Thế là mấy bà cháu nhà bà đã uống hết cái cốc ờ, chè thái siêu to khổng lồ rồi nhá các cháu nhá Thì à, bây giờ bà sẽ dừng clip ở tại đây nhá các cháu nhá Thì à, các cháu xem ờ, clip của bà hôm nay thấy hay thì like và uh, chia sẻ để ủng hộ bà nhá Để bà có thêm nhiều sức khỏe và sức mạnh vào nhá các cháu nhá à, Bây giờ bà sẽ à, cho ba cháu ở phương xa mang về làm quà nhá các cháu ạ Các cháu cứ khen là bà làm chè thái ngon Thì đây, này bà cho cháu nhé Cháu xin ạ à. Cháu xin bà chào xin ạ Ôi Thì bây giờ bà chào các cháu nhá Bye bye Chào tất cả mọi người nhá